và hello và chào mừng quay trở lại với channel của mình nha Mình là Mr. Việt đẹp trai tê phương mai quê hột mè nhất vũ trụ điện ảnh lịch sử mini world đây <laughs> À, vậy đây, tính ra cái này là kênh của em mà sao tự nhiên vô anh vô anh chào như đúng đồ vậy anh thì bây giờ mình là youtuber chuyên nghiệp một triệu hai trăm nghìn subscribe rồi thì camera chiếu vào mình thì mình chào thôi gì căng bạn Tào lao Ai, trời ơi bạn ơi các bạn biết sao không là bởi vì trong con map này đó bạn ơi nó đang bị khóa góc nhìn cho nên mình không thể nào chào với bạn được bằng cái góc nhìn của mình chán kê luôn á nhưng mà thôi nói chung thì mình vẫn gửi lời chào đến các bạn à, fan của phong cận tv đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh nha <laughs> thì hôm nay đó bạn ơi mình đã mời à, là anh mít dịch cùng với lại là anh siro uh, à, ủa ủa vậy đây ông siro đâu vậy Ờ, à, nó Shido à, nó kêu kêu với anh là nó tám đời nó nhảy xuống dưới này nè. Chạy ông ơi em bị cách ly rồi trời ơi là trời ông rôm nhảy xuống dưới luôn rồi ấy mà khoan tại sao ông ông lại nhảy nhảy xuống dưới đó vậy ờ, thôi kệ đi nói chung là hôm nay nữa bạn ơi mình đã kiếm được một con map này khá là hay bạn ơi thì hôm nay nè mình sẽ cùng với anh Mr Dịch và anh Siro bọn mình sẽ cùng nhau gọi là đại chiến gọi là biến thành siêu nhân siêu anh hùng ở trong con map này và chiến đấu với nhau nha là sao mình sẽ ờ, gọi là hướng dẫn cho bạn trước nha thì các bạn coi nè ở chỗ này đang có gọi là một cái nhân vật có tên là shop này đó mình bấm cho nó hiểu không thì ở đây các bạn có phần gọi là chọn nhân vật này đó hay không mấy bạn nhìn thấy gọi là cái khiên của Captain nè mấy bạn thấy gọi là cái cái găng tay Thanos là chắc mấy bạn cũng biết nhân vật chúng ta sắp biến hình là ai đúng không thì ở đây nè mấy bạn có thể chọn bất cứ nhân vật nào mà mấy bạn muốn thì ở đây bây giờ mình sẽ chọn mình là Thanos nha mình rất là thích Thanos luôn cho nên mình sẽ chọn Thanos đó ok chọn Anh sẽ chọn làm Captain America u dịch chọn là khiên Captain nè trời ơi ghê vậy ghê vậy ok nhảy xuống dưới hey Ủa mà khoan, còn Rô, Rô chọn làm gì Rô? Anh vừa chọn làm Venom sao mà anh bị quẳng đây luôn Venom, Venom hả? À, Venom anh ơi chứ Venom là con gì đâu bây giờ Rô thử sử dụng kỹ năng của con Venom cho em coi coi Nhìn nè nha Ok Ê. Ui. Dạ. Wow, Đúng dạ. Venom có kỹ năng tàn hình Wow, ghê vậy còn gì nữa không? Ui, trời nó còn dạ, tạo được phòng thủ. Trời, cái phòng thủ nữa nè, rồi còn gì nữa không đâu? Ê da, trời làm cái gì em vậy sắp tới thui màn hình rồi ôi đâu trời ơi trời dịch tới của em với ôi trời không one hour later rồi ok các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn nhân vật khác nha Thì mình gọi là chỉ test cho bạn xem trước thôi Bây giờ mình sẽ chọn uh, Thor đi bạn ơi tho nè, tho là dùng cây búa bạn ơi Ôi được nha Mình rất là thích tho luôn ấy Ok để mình thử thử sử dụng tho thử nha Nhảy xuống dưới nè à, Trời chưa gì mà anh dịch với anh rô đã quýnh nhau ở bên dưới rồi bạn ơi để mình xem coi hai người này quýnh quýnh nhau như thế nào ui ui khoan khoan mình đánh mình mình sẽ đánh lén dịch mình sẽ đánh đánh lén dịch các bạn ơi à cây búa nó tho làm được gì ta để chọi phải không ui chọi được nè bạn ui chọi cái búa nè ôi mà ông dịch nó bay lên trời ơi <gasps> ông dịch đang sử dụng găng tay của gọi là iron man chọi sấm sét nè đấy còn cái này tuyệt chiêu này là gì đây à xoay búa bạn ơi xoay đâu, búa anh đâu mày à nè dịch nè dịch nè <laughs> đó bạn ơi mình xây búa mình gõ đầu dịch bạn ơi ok tiếp theo thì chiêu cuối cùng của uh, tho là gì ta thử coi tạo ra trời mưa Wow Mình bay được lên trời luôn nè Ui mình là thần sấm mấy bạn ơi Thật là đỉnh cao Ôi rô kìa rô kìa Chọi búa Đấy à? Chọi búa à? nè Ôi trời trời Không được được, Quýt luôn quýt luôn mày rô rô à? rồi hả <laughs> Ôi Tho cái gì ta Tho mạnh quá bạn ơi Ôi dịch dịch dịch kìa dịch kìa Ok để mình gọi là mình leo lên trên leo lên trên Đó mình xây búa nè mày thấy không Cái búa mình nó xây xây vòng tròn tròn nè <laughs> Ok hơi dịch kìa dịch kìa Ủa dịch đang làm nuôi nhện Wow, Dịch đang làm nguy nhện, Dịch đang bắn tư Đứng lại À, trời búa đó Hey à, đứng lại trời chạy thôi thôi chạy cho hết à chạy chạy chạy nghe cái tùng á à. ui mình ui mình ui ui anh dịch chối mình lại các bạn ơi anh dịch bắn tơ vậy anh dịch chối mình lại rồi no đứng lại ông dịch này láo thiệt để mình bay lên trời thần sấm tới đây dịch sẽ không thể nào mà tét được đâu cái wow wow hóa ra là thần sấm biến hình là nó sẽ chiếu anh chiếu sấm sét xuống dưới ôi trời Rô, ủa, Rô đang biến thành con gì đâu Rô? Anh là Hút yeah. Hút hả? Trời khủng khổng lồ xanh e, Rồi xong chết beo luôn Trời ơi các bạn ơi nhất. Ông hút mạnh quá bạn ơi, không sao không Mình sẽ chọn à, gọi là nhân vật khác để xem coi còn ai khác không Thì à, bây giờ mình chọn nhân vật Deadpool đó bạn Thì mình đang có một cây súng nè Với lại, ui, ui gì? Một đàn kiến hay đàn nhện gì nè À, có người Xin không? Admin à, hóa ra đèn kiến hồi nãy là do dịch chịu hồi ra ha, Em có súng này, dịch chết rồi, bắn dịch nè à, Bắn là dịch, admin này, anh này, dịch nè Trời ơi, tiêu diệt phong Dịch biết thành nhỏ xíu rồi, ok chết dịch rồi, em chém dịch nè, dịch nè, dịch nè Trời ơi, trời kia là cắn Ui, kiến cắn, trời ơi, trời ơi, trời ơi, ông dịch, ông dịch kỹ năng ông ghê quá bạn ơi Ai Ui à, ui, ui, ui, mấy con kiến, mấy con kiến Cút, cút, cút, cút, cút, ok Trời may quá bạn ơi Ui dịch kìa, dịch này thì dịch này ok ok hello rô ui cái này là chọi bơm không? à cái kiếm bên đây là chọi bơm cây tôi tự chọi tự chết luôn à, tính ra tôi tự chọi tôi tự chọi tôi chết luôn các bạn thôi <laughs> mệt quá tôi chọn nhân vật khác tôi không chơi deadpool nữa đâu bây giờ mình sẽ chuyển qua mình chơi à, bằng à, cái gì ta À, thôi bây giờ mình sẽ chọn hút luôn bạn ơi mình sẽ chọn hút để mình gọi là đánh nhau với rồ đó hai hai hàng khổng lồ xanh đánh nhau bạn ơi ok nhảy xuống dưới nè à, hiện tại mình đã đạt được 30 điểm rồi là điểm mình là cao nhất rồi ui Ui bên dưới ông dịch với lại ông Rô đang đánh nhau kìa bạn ơi Wow trời Trời Rô Rô đang biến anh hút Dí dí dí ừ. dí dí dí theo dịch Trời ơi trời Rồi nhìn cái mặt của anh đây phong mình đây Hey Uncho Hey cái gì vậy Cái đó là gì vậy Uncho Ui trời trời cái cái gì vậy Trời một cái đá sấm sét bay lên trời Ui vậy À em nhảy lên em chậm em chậm xuống đất là bởi là bởi đất luôn này đó ghê không à, dịch hả trời trời đá dịch nè ui ui đấm một phát là dịch văng xa 10 mét luôn ui con gì vậy ui trời tên con đâu Wow, nó có thể chịu hồi được những con quái vật này hả Nhưng mà không làm gì được em đâu, em chọi đá vậy nè Đó. Rồi chết beo luôn <laughs> quá đỉnh cao ok ôi trời mấy, mấy con nhân vật của dịch nó tấn công mình này ơi rồi xong nó biến mất rồi à ok thấy được rô đâu à rô kìa rô kìa hai thằng khổng lồ xanh đấu nhau em nhảy lên luôn sợ gì rô à rô xuống trước hả rô xuống trước là rô chết chắc rồi đấy đấm nè ui ui con đồ xanh thì mạnh quá. Mọi người forever. Ôi, quay. Rồi đâu đâu đâu. anh có để ý không? Bọn mình hình như biết thành khổng lồ xanh là bọn mình có 300 máu luôn anh ơi. Đúng rồi, giờ anh em mình đè đập dịch đi. Ok ờ, <laughs> vậy đi. Ok anh em mình đập đập dịch đi. Ok. Hai hai thằng khổng lồ xanh đuổi <laughs> đuổi theo dịch giết giết dịch nè. Hỡi. Dịch đâu? Dịch đâu? Ủa, ủa dịch đâu rồi? Dịch đâu? Ôi rồi. Dịch tan hơn ơi, dịch tan hơn ơi. À. Chọi đá nè. Bùm. <laughs> Chết queo luôn. Ok thôi, không không có chơi team up rồi à em phải đánh với rô thôi cha ai da dịch rô rô chọi đá mà chọi đá này này thì chọi đá này ủa rồi rô rồi à, nhảy lên trời hả tụi này không biết nhảy hả chạy chạy à chạy hả đấm nè ôi đấm nè đấm nè đấm nè chết mèo luôn bạn ơi ui khổng lồ xanh mạnh dữ vậy ta ôi dịch dịch dịch dịch dịch ok rồi giờ mình sẽ nhảy mình nhảy nhảy nhảy qua chỗ dịch nha dịch đâu rồi dịch đâu rồi hai dịch kìa dịch kìa ui dịch dịch biết hai con gì dịch ui ui con con này con gì tên tên tên con này là cái gì đây gì gì gì finder gì á finder hả con đó con gì nghe lão vậy mà nó bắn ra cái gì nhìn ghê vậy à, không làm gì được em đâu hãy xem đây rồi dậm xuống đất nè bum à, dịch chạy hả dịch chạy á ấy à Thôi, dịch đấm mình phát mình văng sao á bạn ơi trời ơi ghê ghê ghê đấm người ta à? ghê ta chọi đá nè bum khúc đá này lâu lâu nổi vậy ai à trời ơi dịch trưởng mình ra ngoài các bạn ơi <laughs> dịch này láo khổng lồ xanh 300 máu lần cho nên em không sợ dịch đâu hãy xem đây hơi dẫm thần kỳ à. <laughs> tính ra là mỗi lần mình giảm ổng cái là bắn mình ra ra ngoài xa bạn ơi ông này ổng ghê thiệt hey. vô vô vô vô vô vô trời đá nè à trời đá hey. ui, ui, không làm gì được em đâu gồng lên đây chuẩn bị xem cú đấm siêu năng lực đây bùm đó dịch sang xa 10 mét luôn ơi con xa 10 mét à nhảy lên chơi dậm xuống đất bum chết dịch luôn <laughs> khổng lồ xanh mạnh vậy rồi đứa bảy mình có 15 máu à ok em hết năng lượng rồi em em phải hồi hồi hồi hồi năng lượng lại hồi năng lượng lại hồi năng lượng hồi năng lượng chết đấy bạn ơi mình hết năng lượng rồi phải hồi năng lượng thôi ok không sao mình còn 50 máu nhưng mà mình vẫn đấu được hiểu không bạn ok rồi tiếp tục đuổi đuổi hero đuổi hero rồi kỳ này tan rồi rồi đâu dịch đâu ra đây à là Black Widow Mr. Dịch Ủa dịch đâu

em bị đóng băng rồi à đóng băng rồi no. Black Widow tôi chưa đóng băng wow, bay lên trời tiên nè chọi đá nè chọi đá nè headshot what the fuck ôi chết queo rồi bạn ơi ôi thôi không được được à, mình phải xài chức năng khác thôi làm uh, hút điếc cũng không cũng không vui ok để chờ còn con nào khác không win yeah win rồi thì ok bạn ơi Và hiện tại thì mình với lại uh, Rô với là Dịch đã kêu chiến xong nhau rồi Và mình là người giành chiến thắng à, Rô Dịch yếu Trời ơi trời không thể nào giết được em <laughs> Thôi bây giờ nói chung á là mấy, nếu như mà mấy mấy mấy mấy bạn muốn tập sau mình sẽ chiến đấu với hai người này tiếp hoặc là chiến đấu với ai khác thì bạn nhớ hãy bình luận lại cho mình biết nha và anh em cũng đừng quên là hãy để cho video này một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình nữa nha anh em nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau đầu hút cha phụ ơi cắt từng đấm quăng khiên nè đó chết bê luôn ê cắt từng trưởng nè chết rồi luôn Ủa sao không có được hai hai hai gì vậy? Em sử dụng bằng chích G đấy, em thể dùng được hai hai hai kỹ năng luôn ghê chưa? Chạy chạy chạy chạy chạy.